Vâng, xin chào tất cả các bác Và lâu lắm rồi thì em cũng mới làm lại video à, Sau Tết này thì bên cơ sở Sơn Tài Xỉu bên em ra rất là nhiều những cái loại hột mới Hột hoàn toàn không tang tích để dành riêng cho các bác tay cái khi các bác đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu tại các đấu trường C1 các có thể lắc hột theo ý muốn của mình và trong đó cái chén kết của các bác đến 80 phần trăm các bác nhá với cái bộ hột những cái bộ hột mà dành cho cái đi đấu trường bên cơ sở sơn tài xỉu bên em thì bác nào đã sở hữu rồi thì em cũng không cần phải nói nhiều nữa sau Tết này bên em cũng ra rất là nhiều những cái loại hột để giúp cho các bác đi chơi tại các sòng sới các có thể giành chiến thắng cao hơn nữa về mình đó chính là cái bộ những cái bộ hột mà mình có thể chống được nghe thôi nha và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 các bác cũng đã chơi nhiều rồi biết rồi đúng không ạ bộ hột tài xỉu trong đây bộ hột tài xỉu trong này bộ hột tài xỉu cây mất hí đó ở đây đây là cái bộ hột tài xỉu mặt bằng đây các bác này các nhìn này đó mặt hột của nó bằng nha nó không hề nó đây ví dụ như này này. đây cái mắt hột này nó sẽ lõm này đó các bác nhìn ngang là thấy nó lõm đúng không còn cái mắt hột này nhìn ngang sẽ thấy nó bằng này đây này đó được chưa ạ đây là hột mới bên cơ sở sơn tài xỉu bên em và hột này hoàn toàn em đảm bảo chống nghe 100% các bác nhá nên là bác nào muốn ờ, sở hữu thì các bác cứ liên hệ với em hoặc là lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây với tất cả những cái loại hột này các bác đều có thể lắc giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu theo ý muốn của mình còn ngoài ra bộ hột đi rất là đều và tỷ lệ lên bảo rất là cao bây giờ em sẽ test thử cái bộ hột tài xỉu cây mắt hí này đây em test thử bộ này cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của bộ hột này đầu tiên là em sẽ lắc đi đều cho các bác này xỉu này tài này xỉu này tài này thấy chưa ạ bộ hột đi rất là đều luôn đúng không ạ còn cách lắc giữ tài hay giữ xỉu thì nó đều như nhau thôi nên là khi mà các bác sở hữu cái bộ hột này thì em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc theo ý muốn của mình được bây giờ đang là tài đúng không em giữ tài một hai chén này một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này được chưa các nhìn thấy nãy giờ cặp về rất nhiều này cặp về nhiều là sẽ có bão luôn này